Ờ, tất cả các bạn chúc uh, tất cả các bạn một buổi sáng thật là nhiều niềm vui nha và cũng đã lâu rồi mình chưa giới thiệu về một món ăn nào đến uh, với các bạn hết mình uh, toàn là đi thôi hết uh, leo núi rồi đến lội sông chắc đôi chân của các bạn cũng đã mỏi rồi đêm nay mình sẽ không đi đâu xa nữa mình sẽ ở làng của mình và ở, đang ở phía cuối làng mọi người ạ mình sẽ giới thiệu uh, với tất cả các bạn một món ăn với nguyên liệu thì uh, ở quanh mình và cách làm thì rất là dễ luôn nhưng mà hương vị lại lại rất là ngon đặc trưng vùng miền và ngày hôm nay đi với mình có hai người em rất là thân thiết với mình à, sẽ đồng hành trong à, chuyến đi của ta ngày hôm nay và món chúng ta sẽ làm ngày hôm nay sẽ là một món gỏi rất là ngon đó là món gỏi uh, lá sầu đâu giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu uh, đi kiếm lá sầu đâu nha mọi người nhé chắc nhiều bạn cũng uh, chưa biết uh, cây sầu đâu là cây nào đúng không đây là cây sầu đâu nè mọi người ở một video mà mình uh, đã từng làm lá mì với anh san thì mình đã có giới thiệu về loại cây này rồi nè mọi người đây là cây sầu đâu cái lá nó rất là giống với lại cây xoan của ngoài Bắc Nhưng mà cây xoan ngoài Bắc thì à, ăn có độc, không ăn được các bạn Và cái này à, để phân biệt được cái này với lại à, cây xoan ngoài Bắc thì cái này lá xanh, ra bông màu trắng Còn cây xoan thì cũng lá xanh nhưng mà ra bông màu tím à, Theo đông y, cái này có thể giúp thông tiểu, lợi huyết và chữa cao huyết áp nữa các bạn Rất là nhiều công dụng từ lá này Chúng ta sẽ bứt cái cái phần ngọn cái phần ngọn của lá như này này các bạn và sau đó bóp gỏi sẽ rất là ngon luôn hai hai người em của mình cũng chưa từng ăn món này một lần nào hết đi đi đi đỡ đỡ gãy em à, à, à. thôi thôi thôi thôi cái cây này nó giòn lắm nha cây này nó như cây cây cây cốc này nhìn nó bự thôi nhưng mà nó giòn lắm các bạn rất là dễ gãy luôn em bao nhiêu như ký gì tí 60 hả à? bao nhiêu ký vịt em năm nặng lắm <laughs> sao năm mấy sao không lên để sáu mấy lên nè một té là sao <laughs> chưa đủ đâu nhiều lên vì hai em này chưa ăn mà mình tin là hai em này sau khi ăn cái món này sẽ ăn ăn rất là nhiều luôn nên hái nhiều lên nha ăn, cái này nó có, có chết không anh <laughs> không cái xoay ngoài bắc mới chết thì cây trong đây không chết đâu yên tâm chết là lên tivi luôn <laughs> chết, chết, chết đừng lên tivi đây là đồng đồng ruộng ở phía cuối làng của mình đây là của những người à, đồng bào ở đây này đây là cái nhà sàn các bạn còn nhớ cái nhà sàn không ở à, cách đây 3 tháng trước mình đã quay à, làm lá mì xào với em San đây này bây giờ em San thì đi làm xa rồi giờ chỉ còn của mình <laughs> thôi đây các bạn thấy những người nông nông dân đang đang ở kia đang đang làm ruộng ở đó đó mọi người đây là cái mía mía này rồi khoảng tháng 2 tháng 2 mới thu được tháng 2 năm sau mới thu được các bạn tới đây. Đây, là mía, mía, mía tím không ờ, mía tím nè mía cây màu tím này cái vỏ nó mềm lắm bên trong ngọt lắm các bạn được nhiều cho em cũng uh, sơ sơ rồi <laughs> nhiều lên nha anh nói cái món này ăn ngon lắm đó xí ăn hết là không làm nữa đâu tí rớt xuống là tao không biết chơi với ai đâu <laughs> bây giờ bây giờ thì thế bạn ấy ở dưới này ờ, chuẩn bị tư thế mình rớt xuống rồi chụp kia <laughs> thành quả của anh em mình đây ok giờ nhiều chưa rồi wow. ok đủ rồi, anh ok đủ rồi đi rồi Ủa, kìa. Ờ, bắp kìa ui có bắp rồi kìa ờ. đây là cái dưới đây cái gì đây bí hay dưa đây ui ờ. trời có bông bí này nè ui. mình hôm nay mình đi nấu cơm là có bông bí mình xào ăn rồi ha đi thấy bắp bự nè bự này vẫn non hả à? hạt luôn Ôi trời Đất, đất, đất. Trời ơi Ủa anh em mình đi ăn rồi Ý, trên này có, có nè em, kéo kéo thử Trên này có sao nè Hạt non Hạt ừ, non rồi để lại Trên này lớn ra đã ăn Dập xong cỡ bắp đây cỡ à, đi đi đi về đi về chuẩn bị món gỏi đây bắp đây cỡ 10 ngày nữa là vô đây ở đây cũng có rau tô quế rau cũng trắng nè có quyển trồng đầy đủ ha mới là mới mới trồng à, không có đâu lắp lại cho, cho, cho họ đi mới hả À, mình hái được rất là nhiều lá sầu đâu luôn nè các bạn nó sẽ bóp thật là nhiều gỏi luôn ở đây mình có chuẩn bị thêm à, một à, số đồ để bóp chung với gỏi nữa là dưa leo các bạn cà chua ớt rất là nhiều luôn à, hành tỏi đường bột ngọt nước mắm để chúng ta trộn trộn một gói các bạn và đây nữa mình có mua thêm được phần à, má heo ta sẽ bỏ vào để ăn cho nó ngọt hơn các bạn ở đây mình đã có lá quế làm rau thơm nhưng mà vẫn thiếu cái gì các bạn ờ, anh sĩ ơi ngoài đây em có rau thơm ăn rồi cũng quế có luôn cũng quế trắng trắng đây mình thấy rất là nhiều à cũng trắng luôn các bạn cũng trắng và rau kia có lá é nữa kìa đây cũng quế anh này quế nữa này Rồi xem là bỏ vào gỏi cho thơm Ui đây có rất là nhiều bông đu đủ luôn Nhưng mà hôm nay chúng ta không có nấu canh lá mì Nên không cần đu, đủ Ui đây có mấy cái cây mì nè em Nhổ lên lấy Làm, uh, mì nướng anh ơi Ừ lấy lấy lấy Nhổ lên lấy củ nướng à, ăn em <laughs> Ui, không có củ chung lại chung lại chung lại chung lại chung lại chung lại chung lại cái này nữa sao thấy, thấy cái lớn không có cụ ta cái này xem mì như mì trộn cây sao ấy mì ăn lá có không có thôi ui trời mì này hình như không cũ à. mì trồng ăn lá sao à. nào ờ. chết vô vô vô vô Ôi, Ôi dạ. dạ. Cụ á Con lại Không có cụ luôn Còn trâu lại trâu lại Rồi đi hái, hái được nhiều cho em Đây nè Rồi đi, đi vô mình rửa rồi chuẩn bị món à, gọi của mình ha à, Giờ trước tiên chúng ta phải à, luộc thịt chứ các bạn luộc thịt sau đó chuẩn bị trước món cái thịt là mình phải nhúng cái bếp à, <laughs> đúng rồi trước khi <laughs> luộc thịt là phải chúng ta phải nhùm chùm lửa chứ đã phút thôi sau đó mình đi rửa xong mình trụng sơ qua nước sôi một lần cho nó bớt cái vị đắng đi nếu mà ăn đắng nếu mà chịu khó ăn đắng được thì thì để nguyên còn ờ, tốt nhất là cái cái trụng qua nước sôi đi mới ăn lần đầu tiên mà <laughs> ăn chưa nổi đâu nhưng mà nói cái món này nha ăn lần đầu thì có thể là ăn chưa quen nhưng mà lần lần hai lần ba là sẽ ghiền luôn đảm bảo luôn trước tiên mình sẽ giả gia vị chứ các bạn đây cũng đơn giản thôi nhưng chúng ta giả nước mắm nữa thôi cũng ờ, bỏ tỏi bỏ ớt bỏ bột ngọt vào ờ, đổ nước mắm vào thôi mình đang ờ, mình đang luộc thịt ở kia chờ thịt à, à, sôi đã chúng ta sẽ trộn với gỏi luôn nha các bạn nhé vậy chúng ta luộc được 20 phút rồi các bạn giờ đã chín rồi chúng ta sẽ vớt lên và sắc ra nào các bạn đây, ai chà. Ây chà. Giờ cái phần nước này mình sẽ dùng để trụng sơ qua cái cái phần lá sau đâu đấy các bạn cho nó bớt cái vị đắng đi vì hai hai hai hai em này cũng là lần đầu tiên ăn nên phải trụng sơ qua cho đắng có hai em ăn không được đâu cũng như cá sóc bình thường thôi mình có sắc những cái cái cái cái phần hành này này mình thích ăn à, như thế các bạn sắc ra rồi à, à sắc với nước mắm chứ mình không có giả nát ra đây đây là rau thơm các bạn wow. chờ thịt heo nữa thôi có lẽ nãy mình đi mình quên mất là không à. ui trời <laughs> nào đi mình quên mất mình không mang thêm cái bao tay vào để bóp và nó sẽ nó đều hơn đây giờ thịt xong rồi nó sẽ bỏ vào luôn này để chúng ta luộc vào vừa mới chín tới luôn rất là ngon ngon các bạn ạ thơm rồi gửi là thơm rồi các bạn ơi chúng ta đã xong à, món à, gỏi lá sau đâu rồi đây bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn nha đây mình sẽ gấp thêm cả cái phần à, miếng thịt này vào nữa cả một ít dưa leo một ít cà chua cả ít rau thơm nữa à cũng bự vậy mới đã này hấp dẫn không em hấp dẫn quá anh ơi à. ui da dạ. chị ừ. phải cho máy quay ăn với <laughs> ngon anh mình uh, à, trùng nước sôi nó đã bớt cái vị đắng rồi các bạn mình ăn vô tới đây nó đắng nhưng mà khi ta nuốt rất là ngọt vị đắng rất là ngọt các bạn thêm cà chua thịt nữa rất là ngon giá như mà các bạn được thử ở đây em à, thử đây lần đầu tiên ăn em thử đánh giá thiệt tin nhá rồi ngon quá nhìn hấp dẫn các bạn ạ, da ui ừ. dạ. đúng ngon các bạn mình phải như nào nó vô nó vô như nào mới đầu các bác nha, bắt đầu nó có vị đắng ừ. đắng xong rồi các bác nuốt là bắt đầu nó ngọt lần ừ. ngọt qua ăn miếng nữa này đó. ăn miếng nữa <laughs> thôi mời tất cả các bạn à, cùng dùng à, món à, gọi đâu với bọn mình nha món này là của món người đồng bào ở gia rai ở mình người ta hay sử dụng món này mọi người ạ rất là ngon luôn mà nguyên liệu thì như mình đã nói thì quanh mình thôi hơi được phần bông của nó nữa bạn vì đắng nhưng mà đảm bảo với mình đảm bảo với các bạn luôn mà các bạn ăn lần đầu lần thứ hai các bạn sẽ nghiền luôn nếu có lần được đến với tây nguyên mà ăn món này thì à, đảm bảo với các bạn sẽ nghiền món này các bạn giờ là mình chưa ăn nói chung là rất là ngon nhưng mà mong lần sau anh dẫn đi ăn lần nữa <laughs> đấy đi chứ nào đây giờ tới lúc bạn đây giờ bạn ngồi bạn ăn à, nói thật món này rất ngon bạn ạ à, các bạn ạ à nói chung là ăn đến nó bây giờ hấp dẫn lắm luôn hẹp lắm luôn hẹp lắm luôn ngon lắm bạn các bạn à, giờ bữa sau ăn được không bữa sau ăn ăn nhắn đi ăn được không ok anh là <laughs> bữa sau nếu mà có thì mời em là khi nào em đi ăn hết à. còn bây giờ thôi Đấy. chào các bạn nhá à. chào tất các bạn nhá hẹn gặp các bạn lại video lần sau món ngày hôm nay mong ờ, các bạn ờ, sẽ đón nhận rất là nhiều bye bye hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá bye dạ. bye